Vâng, tôi nghĩ rằng là đa số đàn ông thì luôn có một cái tâm lý e ngại hoặc là xấu hổ khi mà thổ lộ cho ai đó rằng là mình ờ, rơi vào cái tình cảnh là chưa ra chợ hết tiền. Thế nên mọi người thường là tự mầy mò rồi tìm hiểu những cái phương pháp dân gian rồi rượu thuốc và tìm mọi cách khác nhau để tự tìm hiểu và tự chữa cho mình. Nhưng mà như thế rất là nguy hiểm và phản khoa học. Bởi vì khi mà chúng ta đã gặp hậu quả rồi thì khi đó hoảng hốt và đi tìm những phương án chữa rất là khó. Vậy nên là rất là cần chúng ta có được một cái quan niệm đúng đắn và có được một cơ sở khoa học để Ờ, những người mà cảm thấy mình không thực sự mạnh mẽ thì có cho mình những sản phẩm phù hợp và tôi nghĩ rằng là Extra Man là một sản phẩm rất là à, đáng tin cậy bởi vì là đã có sự kiểm nghiệm của Bộ Y tế có nguồn gốc từ thiên nhiên và là một sản phẩm rất đáng để cho đáng mài dâu tin tưởng và tin dùng